Oh. đó từ trên nền môn đức Phật phóng ra rất nhiều bước tiết sản lớn như là tiết sản sắc trắng, tiết sản sắc trắng lớn, tiết sản làm tổ, tiết sản làm tổ lớn, tiết sản sắc ngọc, tiết sản sắc ngọc lớn, tiết sản sắc tiền tiết sản sắc tiền lớn, tiết sản sắc xanh, tiết sản sắc trắng lớn, tiết sản sắc biển, tiết sản sắc biển lớn, tiết sản sắc hồng, tiết sản sắc hồng lớn, tiết sản màu lục, tiết sản màu lục lớn, tiết sản bằng y, tiết sản bằng y lớn, tiết sản tới mấy lần, tiết sản tới mấy lần lớn, tiết sản vòng tròn, tiết sản vòng tròn lớn tiết xạ một đồng mẫu tiết xạ một đồng mẫu lượng tiết xạ mặt trời tiết xạ mặt trời lượng tiết xạ mặt trăng tiết xạ mặt trăng lượng tiết xạ tĩnh điện tiết xạ tĩnh điện lượng từ trên hệ môn nó thực quảng ra những luồng ánh sáng như thế xong rồi lại vạch ra các từ rất cứ nhiều mà bạn đại chúng rằng này tạm đồ chúng trong trời người cứu phi nhân lòng ngay hôm nay ta ra bài nhớ sở lích của ngài địa tạng bồ tát không thể bị bàn những sự nên hẳn bậc thánh những sự nhận quả thực hiện những sự không thể đút xuống nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài địa tạng bồ tát quảng thể âm cầu thành khi đức phật nói lời trên độ vừa vừa trước tiếng trong pháp hội có một vị đại bồ tát đến là quảng thế âm từ chỗ ngồi lập về quỳ ngồi tiếp bái bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát đủ đức từ bí lớn ngài thương xót chúng sanh trong miền quốc thế giới bao nhiêu công đức và sức có thần của ngài từ lâu con đã nghe đức thế tôn cùng các đức phật khác ở mười phương khác mời các miệng đồng lời khách người ngài địa tạng bồ tát dầu cho đức phật thời quả cử hiện tại vì lá đó công đức của ngài địa tạng bồ tát vẫn chẳng thể có hết vừa rồi con lại được nghe trong đài chúng rằng đức phật một tuyến nói những sự của ngài chẳng thể người bà của ngài đều tạo bồ tát cũng mong đức thế tôn nguyện tất cả những sanh trong đời sau mà nói nhân phước mình là những sự chẳng thể người bà của ngài đều tạo bồ tát làm cho tạo bồ chúng trong đời cũng định đại lễ ngài đều tạo bồ tát để dòng một lần đức phật tạm thọ khá bây giờ đức phật bọn ngày còn kém bồ tát rằng ông có nhân rất đức lớn và chúng sanh quả ta bà tất cả trời đồng quỷ thần nắm được nữ nhân thần quỷ những chỗ sanh mắc và thuộc khổ trong sáu đường nghe đến giờ ông thấy hình tượng ông hình tượng ông khanh người ông những chúng sanh những sanh đó nó đau vô thượng chánh đạt vẫn còn tuệ diệu được sinh lên quả trời quả người thù thắng với diệu lúc sắp thành phật được phật thọ kỹ cho nay ông lại sẵn lòng từng biết thương xót cũng sanh và tạo bồi chúng đường đời muốn nghe ta nói những sự chẳng thể nghi bằng của ngài địa bàn người đạo ông nên lòng nghe cho kỹ ta sẽ nói đó ngài quảng thế ông bạch cùng đức phật rằng vâng bạch đức thế tôn con xin ưu muốn nghe thì nghe thế cuộc trời đức phật bảo ngài quảng thế bồ tát rằng trong cả thế giới hiện tại nay và vì lẽ sau dù có vị trời nào cuộc trời đạo mạng năm tưởng siêu ho hiện ra nước thân quả có kẻ bên đó là đạo các vị trời người lúc tưởng xứ hóa miệng đó nếu nghe danh hiệu điều tạng bồ tát hẹn từ điều tạng bồ tát là một lần chiếm ngược một lần lễ các vị trời đó rằng lớn hết cực trời là tu được sự rất muốn sướng không bao giờ là vào ác đạo huống chi là những người đó thẹn từ điều tạng bồ tát nghe danh hiệu điều tạng bồ tát rồi đem hứa hóa ăn uống y phục chuỗi ngọc bố thị cũng dường thời người được đạt bộ vô được bường vô lương vô vô lượng vô biến vượt lời năm người bình được lời là vì được này quảng tán bồ tát trong các thế giới hiện tại nay và vì lẽ sau nếu có người nào lúc uh, sắp mần chúng mà nghe tàu danh dụng là địa tạng bồ tát còn có độ ta thường người đòi được thọ tuổi khổ nếu ba học đạo cuồng chí là cha mẹ à, người đem của cả nhà cửa vật báu ý phục làm chú vị tố vẽ hình tượng ngài địa tạng bồ tát rồi làm cho người bình ờ, sắp dịp ờ, đó lúc sắp dịp đó mặc thấy thấy ngay địa rằng hàng tấn tượng thuộc kỳ mình mà tố vẽ hình tượng ngài địa tạng bồ tát người bệnh đó nếu có nghiệp báo thì bệnh đó liền được lành mạnh và tuổi thọ rất lâu còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số máu đã hết lại có đầy đủ tổ tiểu và được nhóm làm lại bây giờ bạn đạo sống nhờ công đức này được tất cả đều từ tổ tiểu phải đều tứ sạch sáu thêm con được vượt lại vì nửa này còn thêm bồ tát trong đời sau như còn ờ, người nam tự đời nhớ nào lúc còn ngủ lớn lên ba lên năm tuổi. 10 tuổi trở xuống bị chết mất cha mẹ anh em chị em lúc lớn không bị tưởng không biết cha mẹ thân ông đọa lạc vào thế giới nào có biết sinh lên thế giờ nào hay sinh lên quả trời nào thì người đó có thể tốt vẻ hình tượng này địa tàng bồ tát từ một ngày cho đến bảy ngày không tổ tất tâm đầu để nghe tên chiêm lệ cũng dường thời hàng xuống tuần phúc của người đó đều do ác nghiệp rằng lại bị đạo đạo sống nhờ công đức tốt về hình tượng ngài điều tàng bồ tát và chỉ thánh cổ phần của con cả anh em chị em nên đều được tạo khỏi được sinh lên quả trời được sự thẳng vi diệu còn nếu như hàng thân hưởng thuộc của người đó được sinh đến quả trời quả người hoặc thù thắng với nhiều rồi thì nhờ công đức này càng lợi hơn được những về bậc thánh được hưởng vô lượng quả vui như trong hai một ngày người đó chiếm lượng đảnh vị ngày địa tạng bồ tát và niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát được bốn biến được thể được ngày địa tạng bồ tát hiện vô vân vân chỉ rằng nếu thân tưởng sẵn quốc đã sinh về hoặc trong chất chiếm bao được ngày địa tạng bồ tát sử dụng sử dụng thần thắng lớn những các người đó để các thế giờ thể hàng thân thuộc những người đó trong mỗi ngày có thể niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát một nghìn biến lên đến một nghìn ngày sẽ được ngài địa tạng bồ tát sai các vị thần tài chỗ về đồng đời đồ ăn mặc cái dịch không có các bệnh bệnh khổ những sự có ờ, của những cái tai hoặc là đến chiều hoặc đến phải chiều hoặc để là một không đến những cửa của điện thân tổ cáo sẽ được ngài địa tạng bồ tát xóa đỏ khỏi ký 7. Nguyện lập xuân thành là bị đời này quảng thế mô tả trong đời sống như có người Việt Nam thì đời đầu muốn cụ đồ chọn sanh một túi đạo vô thường một khó khăn giới thì người đó khi nghe đến nhiều điều tạng Bồ Tát tên điều tạng Bồ Tát cười chị chị nên chị à, chỉ tâm quy y đem hương hoa ăn uống y phục và chiếm ngưỡng đặt lệ thời những cầu chí nguyện chí của người việt nam tiền đói sợ được thành tù không bao giờ bị chữa ngại là vì điều này quả thế bồ tả trong đời sống thì có người thiện nam thì nữ nào cầu trong nguyện một điều nguyện trong nguyện một sự về hiện tại vì lai phần nên chỉ tâm cũng từng khi chiếm ngưỡng định lệ ngài địa tạng bồ tát thời cầu chính và người chính người đó cũng được thành tựu là được ngài địa tạng bồ tát bằng nước từ bi ủng hộ bà cho trong giấc chiêm bao được ngài địa tạng bồ tát sáu thập hình kỷ tám được chỉ vì là vì nữ này quảng tấn bồ tát trong đời sống như có người thì nam thì nữ nào đức trân trọng trong kinh địa thừa pháp tâm tư vì một đọc tụng kinh địa ấy dầu gặp lực muốn xứ chỉ dài cho học tập nhưng đọc rồi cái rồi đến rồi cả thằng cả năm cũng đọc tụng được đó là giống người tiền nam đó có nghiệp chọn đời được chứ được từ sập đến đổi về kinh địa thừa không có công năng độc tùng và người đó khi nghe danh hiệu địa tạng bồ tát thấy hình tượng địa tạng bồ tát đem hết bốn tâm bày tỏ bảy ngày địa tạng bồ tát dùng hương hoa ăn uống y phục tất cả và cụ cũng dường hình tượng bồ tát dùng chén được trong bạc được tường khách nhật này bốn khách một ngày đến thật lễ uống say mặc về hướng nam khi mình được vào miệng phải chỉ tâm tình trọng được ổn xong nhập cự rồi thịt tài đến còn người giật hại trong vòng 7 ngày hoặc hai một ngày người đó trong giấc chiêm bao được ngày địa tạng bồ tát rồi được trinh trần sau khi những người thiền nam tiền đó trong giấc chiêm bao được ngày địa tạng bồ tát rồi được trinh trần sau khi thức về liền động tâm minh một cái nghĩa định trong cái địa thường không còn với một câu về được chín ta nào tức trừ là vì nữ này quả thân bồ tát trong đời sống chứ còn người nào đồ ăn mặc không đủ cầu nguyện chiến thoại cả thân nhiều bệnh tật viện tuyệt tiên chia lìa cả tai và cử động như thân lưu hoặc trong giấc mộng thờ và con sợ thì người đó khi nghe danh hiệu địa tạng bồ tát tánh tìm địa tạng bồ tát rồi niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát được bốn miếng được thấy những sự không tội trên điều được tiêu sạch đồ ăn mặc cái dực được trong giấc ngủ thải địa ăn vui vẻ người khỏi hiện nguy lại vì đời này có thêm bồ tát trong đời sống chứ còn người thiền nam thì đời nào vì những sự làm ăn những sự công chuyện tư những sự sánh quần tự những sự việc gấp đi vào người rừng có sống việc việc đi gặp được lũ lớn đi ngang đường trời người đó được khi đi đến niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát được bốn miếng được thấy khi quan nơi nào cũng có vị thần về lất đi được nằm ngồi thải địa mũi về dù gặp không sợ sứ tử cũng phòng đến người đó được này quảng thế bồ tát ngài địa tạng bồ tát có những dưới đức lượng và chúng sanh lúc quả nhất bồ đề nếu nói những việc chúng sanh thể hình nghe đến ngài địa tạng bồ tát để được lợi dù nó có trăm nghìn kiếp cũng hết được này quảng thế bồ tát vì thế ông nên dùng thực lực của ông để giữ gìn trên này làm cho tất cả chúng sanh thắng quả ta bà để trăm trên nguồn nhất kiếp được hưởng sự an vui lương bây giờ thì tôi liền nói về rằng ta xem địa tạng sức quá thần kiếp số hàng sát khó tỏ trần thể nghe một niềm chiếm ngưỡng lợi rồi với lịch sử không ngừng hoặc rồng hoặc thần của nam nữ bảo tần sẽ xóa vào đường dự chỉ tâm nên quy mạng sự thân tuổi thọ thêm nhiều từ tội dự trẻ thất tiện bất mẹ cùng cha quân đề thì em vẽ ruột rà lỡ không nghĩ đến điều không biết Liệu dự điều lành ở đâu là hoặc vẽ hoặc tố đà sự hình cảm thương kinh lệ được chọn lần không một ngày luôn niềm danh tiểu bồ tát hiện thân định bên mình chỉ rằng thức quyền ở nơi nào giàu thả tôi cũng ra mau nếu được không lưu lòng tận ngưỡng thành vị bồ tát cuộc đầu cha bồ đề vô thường muốn tốt bóng nó bắt khỏi có tự xưng người này đã phát lòng biết lớn trở nên kiếm lệnh đã sẽ thành nghe tên quy y đứng đồng lành cũng dường kiếm lệnh phát lòng thành nghiệp trưởng chẳng hề nắng trường đành bao nhiêu mong ước sớm vững thành có cái phát tâm tùng tính sách muốn đồi tùng sắm khỏi ta ít dầu lực lượng lớn chẳng nghĩ bàn là hồi cuốn rồi luống xót mất người này nghiệp trưởng khó làm mê hoặc là thừa kính khó bài bề ý phục của cụ cũng dàn được cũng dường địa tạng được hướng hóa dùng chạy được trong bài trượt tường cách một ngày đến với nếu ống xứ lỏng trong một tấn tân rượu thịt tả giấm cùng với luống trong hơn một ngày chợ xạ xanh đến lòng tượng niệm thường nhân danh em bao thể rọt tốn nhất hiện trước rồi liền đằng tỷ không lăng Đại thừa kính giọng nghe qua tay, nghìn kiếp đời xấu nếu chẳng sai, chỉ nhờ đại sĩ quá thần lớn, thần biết người khí có về tài, chúng sắp nghèo khổ lại ổn đau, cự nhà hoa hoàng ngừa lìa nhau, ngủ mê mộng mệt không ăn giấc cầu muốn chọn hướng chọn đường nào, dốc lòng chiếm ngưỡng địa tầng này, báo như việc ác hãy thương ngay. dựng điểm chiếm báo địa áo út bị thành phò hồ của dưới xài, muốn quá sống địa đến núi rừng, cầm thủ rộng như đặt đoạn đường, ác thần ác vị như sống xứ, dù nỗi dám nam cũng không lường. Sắp sửa ra đi đổ trước tường cũng dường chiếm lệ cùng chiếm ngưỡng, người rừng biển cả bỏ vào trong áp ta tiếp dẫn liền ăn sướng và ông lắng nghe ta nói rõ địa tạng của lượng quá thần đó đã nghìn một kiệt thuật chẳng rồi rồng tuyết đại sự đề sức nọ những người nghe đến địa tạng danh thể hình chiếm lại phát lòng thành hướng hóa ăn uống giúp hiệp phục đã nghìn bảo đại được điều lành nếu đem công đức hộ pháp giới lột ráo thành phật sống tự khỏi quả ông nên biết cảm tiếng bày truyền khắp hàng xã nhiều nước coi 我的所好。